thì giao diện mặc định là tiếng Anh. Bạn nào tiếng Anh chưa tốt ấy, thì bạn quan sát cái vạch trên cùng này. Ở đây có biểu tượng dấu ba chấm, các bấm chọn cho mình ha. Kế tiếp chọn dịch này để tiếng Anh, dịch tiếng Anh sang tiếng Việt ha. Điều tiên nhất ở mục số điện thoại, các bạn tiến hành nhập số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta nhập vào nhá. Sau đó bạn tạo mật khẩu này, cũng là xác nhận lại mật khẩu lần nữa. Kế tiếp nữa ở mục mã mời, mã thiệu, bạn sẽ quy cho mình ha. Rồi sau đó mục gắn này, bạn nhập mã captcha phía phải vào nhá. Và cùng nhấn vào biểu tượng mũi tên hướng sang phải này để tiến hành đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100% ha sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nhá thì lúc này sẽ là một thông báo này là thông báo mới nhất này bạn thể đọc này là chào mừng bạn tham gia Eternal Mining nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình sử dụng vui lòng thêm nhóm Telegram chính thức để nhóm tư vấn ha thì đây sẽ có nhóm Telegram này cũng như là WhatsApp này hay là whitepaper nha rồi kéo xuống một chút này ở đây sẽ có ba ví trên nền tảng này là ví cơ bản ví đầu tư và ví khuyến mại nha Đầu tiên nhất này là tiền cơ bản chúng tôi cần đầu tư vào việc thuê máy khai thác của mình để có được lợi nhuận khai thác. Thu nhập của ví cơ bản cần được rút mỗi ngày. Không rút tiền không được tích lũy, mỗi lần rút tiền mất một ngày trên 24 giờ để rút lại. Tỷ lệ thu nhập đầu tư ví cơ bản đầu tư tích lũy 4 TRX cho đến 29.999 TRX nha. Tỷ suất lợi nhuận đây là 2,5% này. Đó, rồi đầu tư 30.000 TRX đến 199.999 TRX này thì tỷ suất lợi nhuận sẽ là 3%. Đó, tương tự thế là 4% này và cuối cùng là 5% ha tiếp thứ hai này là ví đầu tư này rồi kéo xuống tiếp này đó là quảng cáo ví ha chúng ta sẽ quảng cáo trên kênh tiktok này rồi youtube twitter cũng như telegram group facebook rồi instagram nha ok thì ở đây sẽ có ba thằng rep này là abc này level một thì bạn sẽ được 10% level 2 sẽ là 5% và cùng level 3 thì bạn sẽ được 2% nha đó và các bạn lưu ý nhé là quyền giải thích cuối cùng của thông báo này thuộc về Eternal Mining nha. Sau đọc xong rồi, các bạn nhấn vào đóng này thì đây chính là giao diện trang chủ của app này ha thì bạn quan sát này thì chúng ta sẽ nhận được 700 TX hoàn toàn miễn phí này nha và chỉ thêm ý, là hiện tại 700 TX này app chưa cho ta rút nha Ok thì đây sẽ có rất nhiều công mục này như tiền gửi, rút tiền, rồi chia sẻ như là đội nhóm hay ứng dụng vân vân và mây mây nha. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho bạn luôn ha. Ok kéo xuống tiếp này, ở đây sẽ có mục tham gia để trở thành triệu phú tròn này, cũng như là hiển thị dữ liệu nền tảng này. Đó sẽ có lợi nhuận tích lũy này, cũng như là tư cách thành viên. Tiếp nữa là giới thiệu về app ha đó và cùng là các đối tác toàn cầu này ở đây có rất nhiều các đối tác nổi tiếng và uy tín trên toàn thế giới nha như Binance này rồi Coinmin, Huobi hay OKEx vân vân và mấy mình nha và chỉ thêm là đối với app này chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền nạp đây vào để có thể kiếm tiền kiếm đây ra vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền nạp đây ra thì bạn truy cập mục trang chủ này sau đó nhấn mục tiền gửi cho mình ha thì ok ở đây sẽ có hai tài khoản chúng ta phải nạp tiền nhá là tài khoản cơ bản và tài khoản khuyến mãi này ngoài ra bạn phải đọc này là đầu tư chia làm hai phương thức là thứ nhất ý, nạp vào tài khoản cơ bản và nhận thu nhập theo múi giờ số đi nha tức là cứ sau một ngày 24 giờ các bạn sẽ rút tiền được một lần nha theo thứ hai là nạp vào tài khoản khuyến mãi có thể nhận thu nhập theo các chu kỳ khác nhau hoàn trả tiền gốc và thu nhập khi đáo hạn ha đó ngoài ra đây có lưu ý này là trước khi đầu tư vui lòng chọn tài khoản cơ bản hoặc tài khoản khuyến mãi để đầu tư tùy theo nhu cầu đầu tư của bạn hãy nhớ đợi tài khoản được lập lại đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng nha ok ví dụ đây mình nạp tiền vào tài khoản cơ bản này mình nhấn chọn vào chuyển vào tài khoản cơ bản này thì ok ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví của bạn trên app này các bạn nhấn vào sao chép địa chỉ thì đây sao chép địa chỉ ví điện này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet rồi Alert vân vân và mời mời nhá và bạn cũng lưu ý nhé là min nạp tối thiểu đây là 5 TXH ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để bạn quan sát dễ dùng nha ok ví dụ đây mình truy cập vào ví Binance của mình này thì chia sẻ thêm ý, bạn nào chưa có tài khoản Binance ý, thì nhớ mình để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Khi bạn đăng ký qua link đó thì bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch ha. Ok thì ở giao diện trang chủ của Binance các bạn nhấn vào mục ví ở góc bên phải dưới cùng cho mình ha. Sau đó các bạn chọn root này. Ok kế tiếp các bạn nhấn chọn vào đồng TRX tức là đồng tròn ha. đầu tiên nhất ở mục địa chỉ các bạn tiến hành dán địa chỉ ví TRX vừa nãy trên app kia vào đây ha ở mục mạng lưới sẽ tự động khớp mạng lưới là TRC20 nha. Kế tiếp nữa ở mục số lượng này, các bạn nhập số TRX các bạn muốn nạp ha. Các bạn lưu ý nhé, là min nạp tối thiểu đây là 2 TRX ha. Dù đây mình nạp 20 TRX này. Cuối cùng các bạn nhấn vào root ở góc bên phải dưới cùng này. Kế tiếp chọn xác nhận này. Thì này sẽ là một thông báo là đã gửi yêu cầu này. Các bạn chờ lần xét duyệt ha. Ok, sau khi làm xong rồi, các bạn quay trở lại app và nhấn vào mục đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình ha. Thì bạn quan sát này, là mình đã làm 19 TX thành công vào app này ha. Đó, thì vừa nãy mình nạp 20 TX thì phí là 1 TX nên mình sẽ nhận vào app là 19 TX ha. Thì đó là cách nạp tiền vào app này, cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ? Ok, sau khi nạp tiền xong rồi, tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách để chúng ta kiếm tiền trên app này như thế nào ha. Các bạn nhấn mục trading này, tức là thương mại này, thì bạn quan sát này ở đây có 6 phần trăm nha 6 phần trăm nghĩa là sao là bạn sẽ nhận được 6 phần trăm trên tổng số tiền bạn đầu tư các bạn làm vào ha và cứ sau 24 giờ tức là một ngày các bạn sẽ rút tiền được một lần nha thì đó là cách kiếm tiền nhất tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách kiếm tiền thứ hai nha đó các bạn nhấn mục invest này tức là đầu tư này thì ok ở đây sẽ có rất nhiều các gói đầu tư nha nào là gói đầu tư 3 ngày này lợi nhuận là 1,5 phần trăm này rồi gói đầu tư một tuần tức là 7 ngày lợi nhuận là 2 phần trăm ha rồi những gói 15 ngày này, hay một tháng này cũng như là 60 ngày rồi một năm này tức là 365 ngày các bạn sẽ được 8 phần trăm ha Ok thì đây là cách kiếm tiền thứ hai tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách kiếm tiền thứ ba hoàn toàn miễn phí luôn nha các bạn nhấn vào mục share này tức là chia sẻ link này ok ở đây sẽ có hình ảnh mạng QR này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 và chia thêm ấy, là đối với level 1 thì bạn sẽ được 10% từ người mình giới thiệu nha tương tự thế là level 2 bạn sẽ được 5% và cùng level 3 thì bạn sẽ được 2% nha thì đó là những cách kiếm tiền chính ở trên app này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách để chúng ta rút tiền trên app này như thế nào các bạn quay trở lại một trang chủ này sau nhấn vào rút tiền này thì ok ở đây sẽ có hai tài khoản chúng ta thể rút tiền nhé là tài khoản cơ bản và tài khoản khuyến mãi này đó ví dụ đây mình rút tiền qua tài khoản cơ bản mình nhấn chọn vào tài khoản cơ bản này rồi tiếp theo mục hạn ngạch thì bạn quan sát này là mức rút tiền hàng ngày của mình ấy ở đây là 0,475 tiền nha thì mình sẽ điền là 0,47 vào đây này các bạn lưu ý nhé là app chỉ cho chúng ta hai chữ số tập phân thôi nha nên mình chỉ điền được là 0,47 thôi nha chứ không được điền là 0,475 đâu nha tiếp nữa ở mục địa chỉ các bạn tiến hành dán địa chỉ ví tiện ích của bạn trên các sàn hoặc phí như Binance rồi Chonet hay Alert vân vân và mây mây nha ví dụ như đây mình dán địa chỉ ví tiện mình trên sàn Binance này tiếp theo mục mật khẩu bảo mật các bạn tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập mật khẩu lúc chúng ta tạo quả đấy và cùng nhấn vào xác nhận để rút tiền ha ok thì nó này sẽ một thông báo là rút tiền thành công này rồi bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví ba lần của mình xem tiền xem telic của mình đã được cộng hay chưa nha thì bạn quan sát này là mình đã được nhận 0,47 telic thành công nha đó ở đây sẽ có mạng lưới này rồi ví nạp tiền này cũng là địa chỉ ví nhận nha rồi t và thời gian nhận ha đó các bạn thể quan sát thấy ha